네, 그거 왜 이렇게 조금 있나봐. mời chị em ờ, mọi người nào máu nhá cơm nhá chả mày bố mỏ pí tỏ nào mày tỏ có lo máu pí tỏ máu mỏ lên à sau khi mà xe thay ờ, dầu nhớt mới xong để nổ cho mọi người xem nhá đấy vít hết cưới à có khói không đấy như mọi người thấy toàn cua tay áo đấy ừ. nên ờ, không không đơn giản nữa chở được lên các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực điểm trường Mầm non Hoa Hồng, thôn Tà Đăng, xã Sào Hồ, huyện trận Tấu, tỉnh Yên Bái. Như video hôm trước mà Giang có chia sẻ với à, mọi người về cái con đường à, Giang đang à, cùng bà con đổ. Thì à, hôm nay Giang tiếp tục chia sẻ và có lẽ là hôm nay thì à, mình sẽ cùng bà con là cố gắng là hoàn thành nốt à, cái con đường này là 100% là sẽ xong sau đó thì những cái à, đoạn nào mà khô rồi thì mình sẽ cho bà con là lấp lại hai ven đường để mình à, kết thúc cái à, giai đoạn 1 là 240 m này thì à, như mọi người có thể thấy là đây là khu vực điểm trường mầm non đấy là khu điểm trường này thì à, là cái nơi mà thôn Tà Đằng này là các cháu mầm non các cháu nhỏ đấy ở ờ, mình ờ, từ lứa tuổi từ lớp 1 tuổi đến cho đến 5 tuổi mọi người sẽ học ở đây này và cái con đường này được hình thành thì ờ, Giang cũng xin chân thành cảm ơn anh Dương Dũng Phong trưởng nhóm Thuyên nguyện Bản Em đã kêu gọi giúp đỡ bà con các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để ủng hộ bà con có được con đường ngày hôm nay và cũng cảm ơn cô Trần Lê ở bên Pháp cũng đã à, qua những cái thước phim của Giang thì cô à, cũng gửi cho ra một chút để ủng hộ bà con cái tiền xăng xe đi lại cho bà con có thêm à, cái tiền xăng à, chở những cái vật liệu lên đây này thì con đường này thì mọi người biết rồi à, Giang làm rộng là một m ba và độ dày thì là 12 cm và con đường rất là đảm bảo nha mọi người nhé Thế như mọi người xem đây là cái điểm trường xuống từ khu vực này xuống uh, cho đến nhà văn hóa thôn tận dưới là 240 m đó là mình đang làm giai đoạn 1 còn giai đoạn 2 thì không biết là anh Dương Tú Phong à, sẽ kêu gọi thêm và à, qua những cái phim của Giang này thì Giang cũng muốn gửi tới tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc à, cái thông điệp là mình đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau à, xây dựng một cái cộng đồng văn hóa nó tốt hơn lá lành à, đùm lá rách đó là cái truyền thống của người Việt Nam và hy vọng rằng mọi người sẽ luôn luôn đồng hành ủng hộ à, cùng Giang Mỗi người góp một chút, một bao xi, si, một bao gạo, một hạt cát, một viên gạch, một viên sỏi Thì mình có thể hình thành lên một con đường và nó giúp cho rất là nhiều người, một cái cộng đồng Đấy, để à, mình phát triển à, cái à, văn hóa giao thông rồi là đường trường trạm cho bà con ở trên vùng cao Tây Bắc và như mọi người biết rồi thì trên Tây Bắc thì cái sự vất vả của bà con thì uh, không phải nói rồi Đấy, để mà bà con sống ở trên à, vùng cao Tây Bắc này nhưng mà biết là nhất là đồng bào Hơ Mông ấy thì cái phong tục tập quán của đồng bào là từ ngàn xưa rồi là mọi người hay du canh du cư là cũng như là đi tìm những ngọn đồi những khe suối nơi nào mà có thể có hoa màu để phát triển sau đó những cái nơi nếu mà cằn cối người ta lại chuyển sang nơi khác ấy nhưng hiện tại bây giờ thì bà con đã định cư tại một chỗ rồi để an cư mới lạc nghiệp mà thì không không đi du canh du cư nữa Nên vì thế mà cái cuộc sống của đồng bào Hâm Mông thì cũng phát triển hơn được một chút và cái uh, tài nguyên thiên nhiên thì cũng sẽ được giữ gìn hơn ừ, lý do vì sao mà một con hâm mông ở trên cao như này để người là truyền thống là hay lên trên này rồi nếu mà một người xuống dưới thấp mà ở ấy, thì giang thấy mọi người chia sẻ với giang là sao bà con cứ ở trên cao vậy mà không xuống thấp vì trình độ văn hóa của bà con ờ, không buôn bán kinh doanh được phải xuống dưới thì cũng chẳng biết làm cái gì công việc gì ấy nên rất là khó khăn à, chú chào con nhé. hai <laughs> đứa ăn gì đây hả làm máu chưa hả <laughs> cháu trên này mọi người là tiếp xúc với người đồng bào kinh thì rất ít đấy nên là để giao tiếp rất là khó sáng nay thì à, mọi người đã bắt đầu đổ từ vị trí này này đây là tổ 2 nhé mọi người nhé tổ 2 à, sẽ làm từ cái à, khu vực trên kia cho xuống à, dưới cái vị trí mọi người hiện tại là đang làm như này à, thì khu vực tổ 2 còn tổ 1 thì làm xong hôm qua này nhưng hôm qua thì Giang chia sẻ mọi người rồi đấy mọi người đổ rất chi là chất lượng về cái uh, maxi thì Giang bảo mọi người là cứ 1 2 3 thì là mắc bê tông mà những cái đoạn mà khô khô này này mọi người này phía trên này này thì à, Giang sẽ cho một người là sau khi mà ấy xong thì sẽ cho lấp đất vào còn về độ dày của bê tông là hầu như là tầm 12 nha cái ván này thì Giang cho sẻ là 12 cm nên độ dày rất là bền mọi người yên tâm và những cái thân à, ven này thì mình bảo bà con ấy là làm cái rãnh để nó thoát nước còn nếu mà mình muốn nó sạch và nó không bẩn vào con đường này mình chỉ có hai bên đường là mình trồng cỏ vào thì mới sạch được như đoạn nào mà dốc dốc quá thì mọi người làm cái gờ gờ này là đúng đấy để xe nó bám chính xác rồi mình cũng đừng làm to quá em ạ làm nó vừa vừa thôi thì vì những cái đoạn này nó rất là dốc dốc thì khi mà mình à, đi lên đi xe máy lên thì nó rất là trơn trượt để làm này thì khi nó mới bám được cái bánh lên khoảng một à, đoạn 20 mét nữa là bà con sẽ làm xong những cái đoạn chiều này này em này đoạn khô khô giữa rồi thì tí chiều là cho bà con lấp đất vào luôn nhé ừ. Ờ, còn cái đoạn ướt ướt này thì chắc phải để sáng mai ừ, nếu mà lấp lấp vào ngay là không được mình mình mới đổ mà ừ. đúng rồi mai ờ, giữa có pha bà con là lấp rồi còn khô ấy tí nữa thì ờ, buổi chiều một người là cho lấp vào luôn Thank you. chút này nữa thôi rồi mình trên này là là ít người hơn nhỉ đông hơn ạ đông hơn á đông đồi đồi đồi một à à ừ, xuống luôn Ôi em này có quả quần à, dàn di chính xác à? Không. À? Đẹp phết đấy Bộ binh hả? À. à bây giờ bộ binh mặc cái này á? À? Không phải đâu quá Không bây giờ có bộ K20 khác rồi À K20 à? À. Ừ. à đây là 6 Ừ Còn đây là 2021 rồi À Hồi trước anh anh đi là là cái áo nó như thế màu nó như thế thôi quần nó màu xanh trước em đi cái màu màu này à đây à bây giờ thay đổi à à ừ. giờ là bộ đội ờ, thay đổi quần áo ờ, rất là đẹp màu ấy ờ, ấy hơn xanh xanh kiểu biển này thì mà được 2 năm rồi không à, sản xuất nữa à thế à mới khóa rồi em à thế à mới một khóa em à à đây em vừa đi uh, ra quân xong à lính vừa ra quân xong à ra giờ 2021 À 2021 Đây à, được 2 năm rồi Từ trước là em đóng quân ở đâu? Tuyên Quang À Tuyên Quang 148 Ừ, trung đoàn 148 Mới uh, ra được 2 năm Đi 21 Trước khi à, đi là, là lấy vợ rồi mới đi đúng không? Vâng à. Thế được mấy cháu rồi? Vâng đang hai đứa rồi à hai đứa rồi hai cháu rồi trai hết à anh nào vâng em đang đi làm nên là để à xin về nghỉ à, xin về nghỉ em đi làm từ đâu bên thái nguyên này à thái nguyên cơ à, anh à làm gì ở bên bên đấy em lái xe à, lái xe à, à lái xe là được đấy lái xe cho công ty tháng là cũng hơn ờ, chục triệu có chục rồi ừ. Có mang cả chài đi quăng uh, cùng luôn á? Vâng Nhưng mà trên này làm gì có có suối Hả? đi quăng ở đâu? Em đi quăng ở đâu? Trên này á? À đây à? à. Thôi cho cái sỏi xanh vào nó mới ờ, chắc Mà đừng có nhiều sỏi quá Nhiều sỏi quá nó cũng không không không ấy đâu đây là hôm nay mai nữa ngày kia lại sang à ừ. Thôi về ờ, nhà cố gắng ờ, giúp quê hương mình vậy cho các cháu con cháu mình sau này đi học này nó dễ dàng hơn mưa lúc mưa nhìn ấy lắm nhất là lúc mưa ấy lúc nắng này không sao mưa thôi rồi dạ. mưa nhìn thấy các cháu lên lớp lên trường đi học là uh. Thế nên đến đâu mình rút ra được mà Rút ra mình lại đóng ở ngoài Ở dưới còn không nhỉ? dưới, dưới... Ở à, dưới cũng hết sạch xì à? à. Còn đúng hai bao rồi đúng không? Hai con này Ờ Ờ Được khu không được khu đủ hết vào đây thì cũng đoạn này đúng là phải làm gờ như kia hết đấy đoạn này dốc trông này rất trông như này thôi mà rất là dốc luôn mọi người nhé nhưng mà để để nguyên như này sợ xe máy lên là <laughs> cũng dễ trượt trượt lắm đấy nó dạ. không bám nhưng mà một người lai thô ấy đây mà để Ờ. Cho khó khó tí đất để trên mặt này cũng thôi. Đấy, ui ôi ôi. Hôm anh sang Mò Nhang đây chả dính đất anh bảo bê tông đất đây này. Dạ. ngã hôm nay đây chờ các cô Hải Phòng đây xe luôn đây cái cô em bị đau chân này này phải, phải xuống dưới luôn rồi bê tông đất mà nó có đất mà ở vâng. hai bên đường này mọi người là đất nó trồi lên hết uhm. như em này à, đi bộ đội này sẽ hiểu như đơn giản nha em để em muốn sạch thì mình trồng cỏ bên này như kiểu cỏ may em như kiểu cỏ bóng đá ấy nó sẽ sạch đúng không kể cả châu bò nó có dấm đi dấm lại mà ai nuôi châu bò thì nó nó có dấm vào trong này nó vẫn sạch còn nếu mà mình để đất như này đấy cái này thì trồng hoa ừ. hay, là trồng cỏ thì nó cũng sâu bò lợn nó đi à. đấy đến hết không à. được này là dốc nhất đồng Chào cán bộ hành nhá Cơm chưa em? Hả? Cơm chưa, cơm chưa? Ăn được à? ăn rồi trước kia ấy không có có đủ không nhỉ đến đến đến đoạn điểm nối chưa à chứng tỏ là tính là cũng cũng khít ờ, cái lượng, lượng lượng đấy không được ừ. không được đây như bà con này à, trộn khô là một người trộn hai lần đấy nó mới đều được như này đấy Trộn một lần không đều đoạn này dốc lắm mọi người Trông này dốc cắm lắm Không như cái à, à, đoạn dưới là tổ một làm thì nó bằng hơn Nhiều so với này Đấy, mọi người trộn khô đến điểm nối từ tổ 1 này mọi người nhé là xong con đường này rồi này. đấy Chiều nay thì à, sẽ cho bà con là hoàn thành xong 100%. Còn à, phía dưới này thì là tổ 1 đã lấp xong hết rồi. Khu vực dưới này. Nhưng mọi người cũng làm thế cái này là nó chống trơn trượt này. Như nãy mình có chia sẻ mình lấp đất vào đây ấy. Mà cái hai bên đất này không chắc sau này đất nó vẫn bám mà cái bê tông đi nó vẫn trơn trượt nên đi xe máy mọi người. Nó không à, thể bằng cái bê tông mà nó sạch ở dưới được trên này bà con hay nuôi trâu nuôi lừa, bò nuôi lợn là thả thả rông mà cái không không nhốt vào cái, đấy <laughs> này cứt dê này mọi người này thì ra mặt nếu muốn sạch chỉ có trồng cỏ bên này trồng cỏ thì bà con mà cứ thả như vậy thì nó lại húi đi nó lại thành đất xong dần dần dẫm đi dẫm lại nhưng thành như kiểu bên mình gọi là bê tông đất hôm trước rằng có sang mon nhang này cũng thành bê tông đất đi vẫn trơn trượt vẫn ngã mà đấy ở dưới này là tổ một là hầu như là mọi người ấy xong hết rồi lấp xong hết rồi chiều nay là giang cho mọi người lấp cho kia nữa là đấy hoàn thiện 100% và cũng ờ, vừa đủ xi luôn mọi người nhá xi cho trong cũng hết rồi đây này còn đúng số là hai bao ở vị trí trên kia đây. nhưng bà con thì vừa vừa 10 tấn xi si. đấy bà con vừa làm hết luôn 10 tấn xi còn uh, giai đoạn 2 thì uh, Giang cũng chưa hỏi anh, ờ, anh Dương là như thế nào và tình hình như thế nào cả ấy thì ờ, sẽ triển khai nếu mà ấy thì vào sâu trong kia nếu mà được đi uh, một loạt từ trên xuống để cho mọi người dễ hình dung và quan sát đây là cái khu vực uh, điểm trường uh, à đây là cái khu vực đang nhầm đây là cái khu vực nhà văn hóa nha mọi người nhé còn đến đây ấy. Đây như uh, hôm qua mọi người lắp vào thì sáng nay là mình đi xe máy được luôn nhưng mà mọi người đây là điểm trường uh, nhà văn hóa Hoặc là họp thôn đấy mọi người ô oh, khóc à ô oh, ô oh, oh, oh. oh, hư và không nghe lời mẹ mà nhá <laughs> Đấy như mọi người thấy không Đây là nhà văn hóa thôn Đà Đằng đây Cháu nghịch nước mẹ đánh <laughs> Từ ờ, đây lên là 240 mét mà cái đoạn này thì ờ, bảo bà con đổ nhưng bà con bảo không đổ cái sân này để cho các cháu uh, chơi Đấy là để mọi người ờ, ấy nó không không bị ấy thì chỗ này thì còn một chút nữa là qua mình đổ nốt nối vào cái đoạn ờ, ấy này đoạn bê tông cũ này đấy, từ đây mọi người có thể quan sát được ờ, phía trên nhỉ đấy, lên đến đấy còn à, cái con đường mà giang chỉ sang bên khu bên này là cũng còn hơn một cây số nữa và sang cái mỏ mỏ bên kia mọi người cũng có một cái bản rất là khó khăn con đường đi hầu như cũng là đường đất hết mọi người hôm đó giang có lên chơi bà con thăm bên đấy nhưng mà mình không chia sẻ hình ảnh nhé mình đi thì rất là khó khăn luôn mọi người phía bên này chắc phải làm cái rãnh em ạ sau này làm cái rãnh thì nó thoát nước lấp vào ấy ừ. làm cái rách không có là nó lại dồn hết vào đây lại ấy mất hỏng à, mất đường gà ô tối mổ ăn luôn ơi <laughs> mổ ăn đi <laughs> gà nó chạy vào đường của bà con mọi người <laughs> tối bà con uh, mổ liên hoan đi quá mấy anh em nào Xong đường này à, tối anh em à, góp nhau à, con gà cha triệu tự liên hoan với nhau đi Tối xem có thằng nào góp không? Đấy Tổ hôm qua tổ một là mọi người liên hoan rồi Tổ hai thì mình cũng tự liên hoan với nhau thôi Còn đến khi nào mà đợi anh anh Dương lên thì mới ấy sau Thì hiện tại là anh Dương là ốm mọi người phải nằm viện rồi giờ chỉ còn mỗi giang mà trong khi đó nhóm của anh ấy thì ờ, rất là đông người họ có 6 người mà mỗi người thì một việc đến khi nào mà cần thì sẽ ờ, hỗ trợ tập trung nhau thôi bình thường là hầu như là là anh Dương là đi nhiều hơn còn mình thì uh, Ờ, thời gian nào mà rảnh thì mình mới đi được còn lúc không thì mình cũng sẽ bận việc nhà mà không có thể 24 24 được mình cũng có cái công việc ờ, ấy của mình nhá em bao nhiêu tuổi rồi hả à 6 tuổi à có thế học lớp 1 rồi nhỉ hả cô giáo của con tên là gì hả không cô giáo của con mà tên là gì mà à cô giáo khua à ở trên này bà con có biết cô giáo nào tên là Hà Thị Cần không? Cần nữa. Ừ. Dạ, ờ, có, có, có. À, Cần cũng dạy đây mà. Dạy đây Trước mà. Cần cũng dạy. À đây à? Ừ. Trước rồi gì ờ, bây giờ còn dạy không? Năm ngoái về đây. Nhưng mà năm nay là không ở đúng không? Năm nay không ở đây. À, năm nay là là nghỉ rồi à? Ờ. À. Cần đấy là cháu của của của anh mà. Ừ. Hôm qua có thấy ờ, nhắn tin hỏi ờ, anh ở trạm cháu và đúng trường của cháu dạy đấy cháu làm đấy Hà Thị Cần đấy ừ. bây giờ em cũng có số ở trên đây. à đấy à, à. xem ờ, mẹ làm đường yeah. một chút nữa thôi bà con sẽ hoàn thành đoạn uh, đến 10 mét nữa đây rồi ờ, là cái đoạn đường 240m này nha mọi người sau đó thì ờ, à, mà con sẽ về nghỉ đây những cái đoạn mà mọi người đổ được hôm trước này cái khu uh, chân của cái chị đây là mọi người bỏ cái này nó có pha là chồng người đi lấp và hai bên đường đi những cái uh, mét này này nếu mà mình đổ được khoảng ờ, ba bốn ngày hồng tuần thì cho bò mới dẫm vào được còn bây giờ mọi người để mình, mình dẫm vào cạnh nó vẫn bửa là có hai ngày mà cố gắng lên chị em ơi mọi người cố gắng mọi người một chân một tay à, tí nữa là xong rồi mà ở bên này thì lấy đất ở bên này luôn ở bên kia thì lấy đất đất ở bên kia sang thời tiết hôm nay rất là âm u mọi người là không nắng mấy Nên mưa ờ, lớp mọi người dẫm dẫm vào luôn nó cho nó chắc luôn à, từ từ trở đi là các cháu mà có đi học có đi bộ nên trên này nữa thì không sợ trơn mưa và cái trời mưa không sợ nữa đi xe an toàn hơn thứ hai là các uh, phụ huynh này cũng như là giáo viên nhất là các, các cô giáo ở dưới xuôi mà lên trên này đi xe máy xe lên tận đây luôn thành ra trời mưa như mấy năm trước mà chưa có con đường này <laughs> và trời mưa là cô giáo là phải vẫn dắt xe từ dưới lên nha mọi người nhé chứ không lên được xe máy đâu nhưng bây giờ thì à, một trăm trăm là các cô là lên vào lên đất trường rồi nên là rất là tiện cho các à, cô giáo viên các cháu nhỏ cũng như là bà con ở đây người sinh hoạt chung con đường này hy vọng rằng là mọi người sẽ bảo vệ giữ gìn cái con đường này nó được sử dụng lâu bền hơn cho bà con chắc là video của mình cũng à, xin phép được khép lại đây thôi mình à, xin à, chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc và mã bên gia đình người thân nhé nếu mọi người thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like một chia sẻ và một nút đăng ký ủng hộ kênh để lan tỏa cái thông điệp yêu thương tới rất là nhiều người trong uh, tương lai mình sẽ hy vọng rằng uh, mình sẽ giúp được rất là nhiều nơi có được những con đường như này và những cái cây cầu để cho cuộc sống của bà con trên vùng cao này bớt đi được một phần nào đó khó khăn uh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp nhé